Kính thưa quý vị, à, Đức Phật à, dạy cho chúng ta rất là nhiều cái phương thức để mà làm phước. À, có 10 cái phương thức để làm phước thì cái bố thí là một trong 10. À, còn chín cái còn lại thì không có tốn của, tốn à, tiền mà chỉ tốn công thôi. Thì hôm nay như à, bà con đến chùa thì à, bây giờ chúng ta liệt kê ra cái chúng ta làm được bao nhiêu loại thí <clears throat> loại phước thứ nhất đến chùa đảnh lễ đức phật và chư tăng có phước rồi nên thứ hai là bố thí à. thứ ba nếu mà có phụ gì ở chùa được tí công quả thứ tư nếu mà có thời gian ngày đó thỉnh các thầy các sư thuyết pháp thì lại được phần phước nữa rồi có phước rồi thì đây hồi hướng như vậy bây giờ mình liệt kê ra trong 10 cái điều làm phước là là bố thí là một trì giới là hai hành thiền là ba cung kính là bốn công quả là năm hồi hướng phước là sáu tùy hỷ phước là bảy nghe pháp là tám thuyết pháp là chín cả chánh tri kiến là 10 10 điều tạo phước này khi mình đến chùa mình tạo được 5 6 loại rồi à, thì như vậy là <clears throat> nếu bà con phóng sanh thì cái phước nó nằm ở đâu trong 10 điều nó vẫn nằm trong cái bố thí thôi thì nhờ Đức Phật dạy mà chúng ta biết được cái cách để làm phước một chúng sanh muốn làm phước sẽ dựa một trong mười điều đó mà làm thôi không thể ngoài được trong đó có cái gọi là hành thiền đó thì cái này nó đi xuyên suốt từ từ phạm sang thánh nhưng nếu còn ở bên à, phàm á, thì chúng ta vẫn tạo phước được cho mình <clears throat> cho nên mới thấy nếu như trong Phật giáo chúng ta mà người có trí sẽ tạo được phước cho mình rất là nhiều chứ không phải giàu có rồi mới tạo phước được giàu có rồi mà có trí nữa thì càng thuận lợi càng tạo được phước nhiều hơn nữa chứ còn à, bây giờ chúng ta à, không được khá giả lắm nhưng mà có học có hiểu lời dạy của Đức Phật thì chúng ta cũng tạo được phước cho mình rất là nhiều <clears throat> cho nên đó là à, 10 điều đó là, là dễ làm nhất là là bố thí vì cái pháp này đó trong kinh Đức Phật có nói là nó xưa lắm rồi à, nó rất là xưa rồi cái phương thức này nó nó được à, chúng sanh biết là xưa sửa sửa xưa rồi à, mà cái pháp này rất là đặc biệt khi làm là không có không có bị chỉ trích mà còn được thương được mến tiếng à, lành tốt đẹp à, còn vang ra vang xa cho nên là chúng ta phải làm thì à, à, có dịp thế này thì sư cũng nhắc đôi điều ở trong kinh á, đức phật có dạy một ngày nọ ông cấp cô độc vào chùa này đức phật mới hỏi ông là mới nói với ông là là gia chủ ở đời này đó người ta mong cầu năm điều thứ nhất là sống lâu điều này ai cũng muốn hết đó thứ hai là sắc đẹp thứ ba là sống được an vui thứ tư là được tiếng tốt đồn xa về ta thứ năm đã chết rồi được sanh lên thiên giới à, như vậy này gia chủ năm điều này đó là đáng mơ ước ở đời nhưng mà này gia chủ năm điều này xin không có được phải làm xin không có như vậy chúng ta sẽ làm một trong 10 cái cách tạo phước à, rồi chúng ta phát nguyện muốn à, muốn làm mà đại gia làm chư thiên gì đó thì trong kinh Đức Phật có chỉ là, là chúng ta phát nguyện nhờ làm phước rồi phát nguyện nó sẽ thành nó sẽ thành tựu mà Đức Phật à, dạy cho chúng ta ước nguyện nó không phải một nhiều lắm ví dụ nhất là trong tương ưng kinh tương ưng nữ nhân á thì sư có nhớ là Đức Phật có dạy là à này à, các tỳ khưu một nữ nhân mà muốn muốn tương lai mình được sanh ra trong cái nhà cao quý thì nữ nhân ấy phải có công đức rồi cái ước muốn thứ hai của nữ nhân nếu nữ nhân muốn rằng sau này lớn lên ta sẽ kết duyên cùng một người nam có gia gia cảnh gia tộc cũng cũng cao quý như gia tộc của ta thì người nữ đó phải có công đức rồi cái điều nguyện thứ ba của nữ nhân là gì à, mong sao ta về bên nhà chồng ta sẽ sanh được con trai cho họ thì Đức Phật lại nói này các vị cư nữ nhân ấy phải có công đức để ước nguyện nó mới thành à, thứ tư là gì mong sao sống bên gia đình chồng ta không có tình địch bên đó này các vị cư nữ nhân ấy phải có công đức rồi cái thứ năm là gì <clears throat> người nữ lệnh ước rằng mong sao ta chiếm trọn cái trái tim của đấng lan quân mình thì người nữa đó phải có công đức thì như vậy ở đây toàn là những cái mà đức phật chỉ cho ta ước nguyện muốn mà phải dựa lên công đức rồi cái muốn của mình nó mới đạt được rồi như vậy bà con chỉ lo làm phước thôi học thuộc 10 điều tạo phước rồi cái làm còn như à, quý thầy à, các sư đây cái phần nhiều là do do thiền lo lo nó học còn nó tu nó tu thiền đó còn quý vị phật tử thì có thời gian thì mới tu thêm được còn thời gian ít thì giữ giới đó, là cung kính rồi phục vụ rồi đó rồi học pháp rồi hồi hướng là tùy hỷ phước yeah. Dạ. thì như vậy thì ở đây bà con thấy không à, à, trong kinh Đức Phật có dạy đại rác đại rác đại rác những cái pháp 10 cái 10 cái điều tạo phước này là các sư bên nguyên thủy là mới gom lại à, gom lại rút lại nó có 10 cái cái cái phương thức như vậy đó thì do vậy bà con nhớ 10 cái phương thức này à, nhớ 10 cái phương thức này để rồi tạo phước cho mình à, còn à, chúng sanh mà không có phước thì bà con biết rồi đó à, sanh ra giàu có tâm tốt đi nữa đó, thì cũng là một gánh nặng cho cho cha mẹ cho gia đình và cho xã hội chúng sanh không có phước là như vậy đó còn ngược lại chúng sanh mà có phước thì bà con cũng biết đó, à, <clears throat> tiền thân của đức phật đó, có nhiều đời đã sanh ra là chúng sanh có phước mà thành ra sao sanh ra trong gia đình nào thì thì gia đình đó được hạnh phúc sanh ra trong xứ nào thì xứ nó được yên bình thì đa phần là như vậy vì ngài là một cái bậc chúng sanh có nhiều phước báo nhưng tất nhiên ngài cũng tạo giống như chúng ta thôi chứ không có tự nhiên mà ngài có được vì thế ngài mới dạy lại cho chúng ta phải làm xin không có được à phải làm thôi xin không có vì bản thân của ngài mỗi buổi sáng đó phải ôm cái bình bát đi đi khất thực có lần đó ác ma nó che mắt của người làng á thì người làng đâu có đâu có thấy ngài đâu cho nên là nó cứ đi theo nó che như vậy mà khoảng chừng hơn tiếng rưỡi gì đó thì hết giờ rồi thế thì bữa đó ngài ôm cái mình bác đi về chùa rồi mà đói vậy đó là nó mới hiện ra nó nói ờ thế tôn hôm nay à, đi bát không có được gì sao thì ngài mới nói là à, này ác ma à, ta biết nhưng không sao các đấng như lai không có vấn đề gì hết á có nghĩa là nhịn cử ăn không có không sao hết đó các đấng như lai vẫn sống trong an lạc nghĩa là ngài đã chấm dứt hết những cái tâm mà, mà à, tham dục hay sân hận như mình thì ngài đâu có buồn phiền gì đâu thành ra ngài nói rồi à, đó, các đấng như lai mà có có nhịn ăn một bữa cũng không vấn đề gì hết á rồi ác ma lại nói thôi thưa ngài thỉnh ngài quay lại làng đó rồi à, ờ, hết thật đi chắc là là có đó nhưng ngài không ngài vẫn đi về chùa thì ở đó cho chúng ta thấy gì đức phật cũng phải đi xin đó, ăn phải đi xin như vậy đó thành ra là bây giờ mình tới mình xin đức phật thì đức phật có gì đâu mà cho cho mình chỉ có cái công thức đó, đó nhờ cái trí tuệ của ngài đó ngài biết được cái công thức cho nên ở trong cái ăn chính ăn đức phật có cái ăn đức mà lô cá ví đu đó bà con à, lô cá đây là là thế gian mà thế gian không phải là loài người không nó xuyên suốt từ địa ngục cho đến tất cả tầng trời đó thì lô cá ví đu là là, là ví đu là các bậc thông thông suốt thông thái bậc trí tuệ thì như vậy trong chính ăn đức phật có một cái ăn đức mà lô cá ví đu thì bậc này sẽ biết hết những cái chuyện trong trời đất này chuyện gì cũng thông cũng hiểu hết á mà không phải hiểu ờ, ờ, riêng đời ờ, hiện tại này không mà còn hiểu xuyên qua nhiều đời sống quá khứ của chúng ta nữa cho nên ngài biết hết trơn là ai hồi trước kiếp trước là làm cái gì đó bây giờ sanh ra làm người giờ tao cho đó cho đó ngài biết hết cho nên ngài mới thuyết cho chúng ta nghe về lý của nghiệp và quả của nó À, đạo Phật cái chính là nghiệp và quả của nghiệp mà thôi Ngài là bậc thông suốt thế gian như vậy Cho nên Ngài nói nghiệp và quả của nghiệp rất là chính xác còn chúng ta ở đây có những cái vị mà về đang học về tướng bối số gì đó họ nói chỉ được mấy mươi phần trăm đúng thôi ví dụ như bây giờ họ nhìn lên cái tướng người đó họ nói sau này vị này sẽ làm vua nhưng mà tại sao có tướng đó thì vị thầy tướng này vị thầy bói này không biết được không biết cái công thức nào để tạo ra cái tướng đó còn ngài thì đức phật thì biết vị ngài thông suốt thế gian vì vậy cho nên chúng ta chúng ta mới gì mới quy y ngài mới bái ngài làm thầy để mà học như vậy công thức để hạnh phúc là do ngài chỉ ra vì ngài là bậc đủ trí tuệ để thấy xuyên suốt thế gian thấy hết tất cả các cái công thức để làm ra hạnh phúc hoặc là khổ sầu hoặc là bất hạnh đấy vì vậy chúng ta bây giờ có một bậc thầy như vậy thì chúng ta phải lo học à, đi đến giáo pháp này không phải để tin không mới đầu thì thấy bà con đi theo thì mình khởi lên lòng tin thôi nhưng khi đến rồi phải lo học học một ngày nào đó chúng ta nhận thức hết hiểu hết rồi thì chúng ta làm rất là dễ cho nên ai sẽ còn nhớ trong cái tích chuyện pháp cứu đó có một cái vị mới hỏi là đức Sarip, Sariputta mà chúng ta gọi là xá lợi phất á ừ sao lại phát là cái âm thôi còn cái từ Bali nó là Sari, Sari Buddha Sari là cái cái bà Sari cái bà đó tên Sari Buddha là con trai à giờ là con trai của của bà Sari <clears throat> thì như vậy một ngày nọ một à, đạo hữu mới hỏi à, ngài Sariputta là thưa hiền giả Sari Sariputta thế hiền giả có có có có lọt có còn lòng tin với với đức thế tôn không thì ngài mới nói không tôi không còn không còn lòng tin ở, ở đức thế tôn thì vị này mới nói à, trưởng lão chúng ta tu riết à, tu riết à, đến một ngày là không còn lòng tin với thầy nữa thì mới đi mát đức phật ừ, thì đức phật mới nói là vị ấy đã vượt qua cái này xa rồi không phải ta tin đi theo nữa mà ta làm thành luôn rồi mới đầu mình tin đúng không mình tin là mình giờ mình mình mình mình học chính thằng đức phật nè mình học gì thế tôn hả bà cà thang đăng tranh đặng tranh giác thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điệu ngự trưởng phu vậy ha một dọc chính đăng đức mình tìm hiểu từng cái ý nghĩa của, của ân đức ấy rồi có nghĩa là mình có lòng tin à có một chúng sanh như vậy sao tu hành riết rồi thành phật như vậy sao mình có lòng tin khi mình có lòng tin rồi bắt đầu mình mới làm mình càng làm càng hiểu rõ hơn về chính cái ân đức đó thì đến một ngày nó vượt qua lòng tin là mình đạt mình đắc được đạo quả thì nó vượt qua lòng tin rồi thì đức Sariputta của chúng ta cũng vậy đó mới đầu có lòng tin đi theo nhưng tu nếu thành chánh quả rồi thành tựu đạo quả rồi thì vượt qua lòng tin thì cũng giống như vậy đầu tiên chúng ta đến giáo pháp thì chúng ta mang lòng tin đến rồi dần dần chúng ta học hiểu chúng ta làm rồi nó sẽ vượt qua cái lòng tin đó lúc này không còn lòng tin nữa mà là thấy thật sự cái lý nó là như vậy chúng sanh này phải làm như vậy mới có được hạnh phúc chứ không phải là xin xỏ không phải là ai phò trợ hết á không có vì tam tạng kinh điển đức phật để lại đó là cái đó là cái nhưng mà cái bản đồ và đó chúng ta không học và chúng ta không biết đường đi không biết cách làm cho nên hôm nay thì có dịp đến chùa thì à, như à, trong cái phận sự đó à, của chư tăng á, thì cũng có cái phận sự đối với à, cư sĩ à, vì vậy thì à, à, vì vậy thì à, à, các sư cũng không có ngoài ở ngoài cái lễ đó được cho nên cũng có đôi lời để chia sẻ đến à, quý vị à, đôi lời ở, ở trong kinh mà đức phật đã dạy dỗ chúng ta thì mong rằng mong rằng với 10 cái công thức rằng lá phước này à, ở đây không có thời gian có thời gian thì sư phân tích à, sâu hơn về 10 cái <clears throat> cái công thức làm phước đó à, nhưng mà thường á, bà con á, là làm thứ nhất vào chùa là đảnh lễ là cung kính là ha có phước thứ hai là cúng dường nè còn giới là thứ ba là quý vị thường là phải giữ giới rồi phật tử là phải có năm giới tối thiểu rồi đó rồi thứ tư nữa là công quả đó và sau khi làm hứa rồi cái mình hồi hướng thường là là được năm cái cái phước này trước và nếu có thời gian cái quý vị nghe pháp là thứ sáu phải không cái pháp này à. <clears throat> rồi nếu mà quý vị nhớ pháp cái vị chia sẻ lại nói lại với với với đạo hữu nghe là cái được thêm phần phước giờ là chia sẻ lại pháp nữa rồi mình đi học mình đi nghe rồi như vậy như vậy rồi đó cái kiến thức mình được chấn chỉnh phải không khi kiến thức mình được chấn chỉnh ở đây ở à, đức phật nói gì cải tránh tri kiến cải tránh cái sự nhận thức của mình cho nó đúng đắn vì mình thường hiểu sai mình hiểu không có đúng mà mình hiểu không có đúng á nó thành nghiệp tại sao nó thành nghiệp tại vì đức phật thuyết có bốn nghiệp thôi nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp trắng đen cho quả trắng đen trồng lộn nghiệp không trắng không đen cho quả là niết bàn như vậy nghiệp trắng cho quả là nghiệp trắng là gì là mười nghiệp ba thập nghiệp á không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không nói dối không nói lời lăng thọc không nói lời thô ác không nói lời phù phiếm không tham dục không sân hận và không có hiểu sai không có tà kiến đó đây là thập thiện nghiệp thập nghiệp này nó cho quả tái sanh nhất định là ở chư thiên rồi đây là nghiệp trắng cho quả trắng nghiệp đen cho quả đen nghiệp đen là gì thập ác nghiệp thì ngược lại sát sanh trộm cắp tại dâm nói dối nói lời đâm thọc nói lời thô ác nói lời phù phiếm có tham dục có sân hận mà có tà kiến có hiểu sai đó một trong mười nghiệp bất thiện này nó sẽ cho quả ác đạo là địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc súc sanh hoặc atula đó là nghiệp đen cho quả đen còn nghiệp trắng đen cho quả trắng đen trọng lộn thì sao là nghiệp trắng đen trọng lộn cho quả loài người một số trong ngạo ủy một số trong atula một số trong trong súc sanh trong súc sanh chúng ta thấy có những con vật rất là sướng à, giống như bên tây bên mỹ thì bà con cũng thấy đó là chủ nó chết rồi có thể để lại hàng triệu đô la cho nó à, nó sống có người chăm sóc trong ngạ quỷ cũng có những ngạ quỷ có lâu đài nửa ngày thì hưởng lạc sung sướng còn nửa ngày thì chịu đau khổ trong Atula cũng có những vị Atula có thần thông à, bà xuống cha à, bà xuống cha ta trên trời đó con của Atula đó bà đó là bây giờ hiện bây giờ là vợ của ông ông ông Đức Trời Đế Thích như vậy đây là những vị Atula có phước rồi trong loài người chúng ta cũng vậy có số người thì cực kỳ khổ sở sanh ra rồi là cho tới chết không có đứng dậy được phải vậy không nhưng cũng có người là có có an lạc và có đau khổ là ở loài người chúng ta tại như vậy đây là kết quả của nghiệp trắng đen trồng lộn thì chỉ có bốn nghiệp thôi còn nghiệp không trắng không đen là nghiệp gì là cái nghiệp hành thiền hành thiền quán bậc cao á vị ấy hành thiền quán bậc cao thì không có xem cái gì là là của mình cả vậy là vị ấy quán theo lối vô thường khổ vô ngã như vậy vị ấy là lập ra một cái nghiệp không trắng cũng không đen nghiệp này cho quả là niết bàn đấy vậy có bốn nghiệp này đức phật đã dạy rồi thì bây giờ nếu chúng ta mà hiểu sai chúng ta tác ý sai nó thành nghiệp vậy nghiệp đó là nghiệp đen ở trong kinh đó, Đức Phật nói rất là nhiều này các thầy cô nghiệp là thế nào tác ý chính là nghiệp chủ ý của mình chính là nghiệp vậy mà mình hiểu sai rồi mình tác ý đến những cái điều sai mình nghĩ đó là phải nó trở thành nghiệp sai của mình có nghề nghiệp bất thiện đó vậy bây giờ chúng ta phải cải tránh tri kiến cải tránh tri kiến bằng cách nào nghe pháp nghe pháp vì đức phật là một bậc đầy đủ chánh kiến cho nên chúng ta đi đến Ngài chúng ta học để chúng ta có chánh kiến nhờ chánh kiến mỗi lần suy tư chúng ta biết cái cách để suy tư mà suy tư đúng thì nó trở thành nghiệp chánh bà con nắm được chưa rồi thôi thì chúc cho bà con có được 10 cái cái cái, cái có được 10 cái cái thiện nghiệp này để mà hả à, tự phò trợ mình tự giúp cho mình tự cho mình đi đến nơi an lạc chứ không ai cho mà nó trơn cái đó cầu chúc bà con nhiều an lạc xin xin gần ở đây ha